xin kính chào sư ạ rồi, rồi cảm ơn bây giờ bà con à, post từng à, từng câu hỏi là nhầm ha có từng câu hỏi dạ. hồi dạ. nãy tôi mới thấy cái giờ mất tiêu rồi dạ, dạ, con làm lại con làm con để con phải à, dạ, lúc, cho mọi người thấy sư lúc, không? lúc lúc lúc cần thì không <laughs> rồi dạ rồi câu một á, thì qua nội dung à, kinh cách tranh có tá ta có nên nói những nam nữ nhưng là có thật hay cái gì cũng không rồi xong đúng ra đó là cái câu hỏi nó phải tiếp nối đằng sau cái ờ, cái bài giảng á chúng ta để lâu nó nguội à, nó khổ vậy đó nó nguội nó nguội thì bà con ờ, có vẻ ờ, có lẽ hơi, hơi, hơi bị chơi với chút không thì theo tôi nhắc lại về kinh cách cha nói có tá nói cái gì thì lẽ ra sáng nay là mình học bài mới nhưng mà mình giờ mình giải quyết mấy bài về mấy cái câu hỏi này để cho bà con nắm về kinh nữa chứ trong bài kinh cách cha nó có tám đức phật ngày có dạy một điều đó là tất cả phàm phu này mắc vào một trong hai à, à, cái à, quan điểm cực đoan ừ. có người thì cho rằng tất cả là không có người cho rằng tất cả là có không là gì là phủ nhận kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo niết bàn giải thoát phàm thánh gì họ dẹp dẹp dẹp dẹp, dẹp hết ừ. còn có số người thì cho cái là cái gì cũng có tin tùm lum hết đến cả đi theo Phật pháp rồi mà vẫn còn tin ờ, ờ, ông, ông tà ông táo rồi ờ, hy vọng một cái kiếp sau sanh về chỗ nào chỗ nào đó vậy đó dạ, tức là cũng tin được có một cái gì đó ừ, tin cái gì đó thì Đức Phật ngài dạy rằng cái cả, cả cả hai cái quan điểm cho rằng mọi thứ là có hay là mọi thứ đều không đó, thì nó đều là cực đoan hết mà theo trong kinh Phật đó, nói có cũng không được mà nói không cũng không được là vì sao là vì ờ, khi mình nhìn về thế giới bằng cái quan điểm tôi và của tôi đó thì mình nhìn cái gì cũng sai hết thí dụ như à, với tâm lành mình nói năng hành động tư duy à, thì nó sẽ cho ra những cái quả lành à, mà quả lành đây gồm có hai đó là quả bình sinh và quả tái sinh yeah. À, rồi tất cả những cái ác niệm bất thiện tham sân si khi mà nó xuất hiện qua thân khẩu ý thì nó cũng sẽ để lại hai cái quả báo đó là quả bình sinh và quả tái sinh quả tái sinh có nghĩa là một tâm thiện hay tâm bất thiện khi mà nó xuất hiện nó sẽ để lại một cái tâm đầu thai cho mình đi về một cảnh giới nào đó trong kiếp sau và cái tâm đầu thai đó nó sẽ xuất hiện vào lúc nào khó nói lắm thí dụ như trong vô số kiếp mình đã tạo rất là nhiều ác nghiệp à, trong, trong cái kiếp này giả sử mình có tu hành trong sạch chân chánh trí tuệ từ bi kham nhẫn thiền định ngon lành mà miễn là mình còn phàm á không miễn là còn phàm thì giàu một đời tu hành đi nữa nhưng mà đến cái lúc mình tắt thở của kiếp này nè nếu mà một cái quả xấu nào đó trong quá khứ mà nó đã đến lúc nó trổ ngay cái thời điểm tận tử đây thì lúc bây giờ coi như bao nhiêu cái, cái quả lầm bây giờ của mình đó, nó không có mất nha nó không có mất nhưng mà nó sẽ được đẩy đẩy lui qua một bên để cho nó nhường chỗ cho cái ông kia ông dắt mình đi đi về cái cảnh giới đau khổ hoặc là cái cái cái đời này mình sống ác ôn nha ác ôn gian ác hơn nhưng mà nếu mà lúc mình cận tử đó, mà một cái quả lành nào đó trong quá khứ mà nó trổ ngay cái phút cận tử thì lúc đó bao nhiêu cái ác của mình tạm thời nó được đẩy qua một bên nhưng mà không có mất đẩy qua bên nó nhường chỗ cho cái kia nó đưa mình về cõi lành à, rồi đến một cái lúc nào đó, đó mà cái cơ hội mà thích hợp đó thì mình sẽ bị đọa này mình sẽ bị đọa cái là phải trả lại cái cái cái cái cái, cái, cái, cái gì mà mình đã làm trong kiếp này nghĩa là nó không có mất nó không có mất ừ. và đó là quả tái sinh còn quả bình sinh là sao quả bình sinh tức là tất cả những gì mà ta thấy nghe ngửi nếm đụng ngay trong lúc ta còn sống toàn bộ thế giới của chúng ta dầu là nam nữ sang hèn người thú chư thiên long thần càng thác bà long dương gì đó, đó không thì cái thế giới mình giàu nó có cảnh giới nó có đa dạng không? cây cỏ đất đá là được thì con người chúng sinh nó có đa dạng phong phú cách mấy thì nó gom gọn lại chỉ là sáu căn sáu trần thôi này mà tôi định nghĩa lại cho bà con nhớ sáu căn sáu trần đó ừ, chín mười hai cái này nè nó là toàn bộ cái thế giới bởi vì sao vì thiện là gì bữa không tôi có cho ghi mới còn nhớ không thiện là gì thiện là sáu căn biết sáu trần bằng cái tâm lòng mà ác đó là sáu căn biết sáu trần bằng tâm xấu không mà vui sướng hạnh phúc là gì là sáu căn biết sáu trần như ý mà đau khổ buồn rầu nó, nó là chính là sáu căn biết sáu trần bất toại chỉ vậy thôi không? thì nếu mà mình hiểu ấy hỏi thế giới này có hay không mình nó không thể nói có không thể nói là không được mà mình phải nói rằng nó, nó có là có như thế nào mà nó không là không như thế nào Đấy. nó có ở đây tôi có nghĩa là có tâm thiện thì nó sẽ có quả lành có tâm bất thiện thì nó sẽ có quả quả, quả khổ Ờ, buồn đau phải không thì cái được gọi là chúng sinh ấy nó chỉ là sự hiện hữu của sáu căn sáu trần thôi đó có điều là hệ đứa nào mà nó sống bằng sáu căn sáu trần mà bất toại đó thì cái đứa đó coi như nó đang sống khổ nó đang bị đọa không như nhân loại mình là sáu căn biết sáu trần 50 phần trăm hoặc là 30 phần trăm là như ý à, còn phần còn lại đó là bất toại đó là con người còn những cái loài mà khổ loài xa đọa đó thì cái cái phần bất toại nó, nó chiếm đa số mà thậm chí nó chiếm toàn diện toàn bộ phải không nên như vậy với địa ngục đó, thì cái sáu trần bất toại là trăm phần trăm còn ở những cái loài mà súc sanh ấy, con này chim cò trâu heo rồi đó thì cái đó là cái cái cái sáu trần mà như ý ấy, thì nó, nó, nó có lẽ nó, nó được cũng hai ba chục phần trăm không còn riêng con người mình có thể là tùy người có người thì được 50 phần trăm còn mấy em mà đại gia mà gọi là xuất phát từ uh, vạch đích đó, những em mà đẻ bột điều những em mà ngậm thì vàng không mấy em nó coi như là cái sáu trần như ý nó nhiều hơn chỉ vậy thôi à, chỉ vậy thôi nhớ cái đó tuy nhiên tôi nói không biết là bao nhiêu lần chúng sinh mà gọi là thiếu trí không tu ấy, thì chỉ biết là quan tâm tới cái quả lành thôi à, sợ quả xấu mà thích quả lành à, chứ còn không biết cái gì ngoài ra sợ quả xấu là sao sợ xấu nè sợ bệnh nè sợ nghèo nè vân vân còn à, à, thích quả lành là sao thích đẹp nè thích giàu nè thích sướng nè lụa là gấm dọc chân em nệm ấm sơn hào hải vị đó muốn ăn ngon muốn mặc đẹp đây nó chỉ quan tâm cái đó thôi quan tâm cái quả thôi nhưng mà không quan tâm cái nhân cái hạt chúng sanh thứ hai nó cao hơn nó coi thường cái cái cái quả mà nó coi trọng cái nhân cái hạng thứ nhất là chỉ quan trọng cái quả thôi à, trốn khổ tiền vui là cái hạng mà trốn khổ tiền vui đó là cái hạng nó được xem là quan trọng cái quả hơn cái nhân còn cái hạng thứ hai là làm lành lánh dữ đó là bởi vì cái hạng này nó coi trọng cái nhân hơn cái quả là sao có nghĩa là nó giàu nó sống trong cảnh giàu nhưng mà nó không có màng nó vẫn tìm cách nó đi tu à, gọi là khi nó gặp khổ cái lòng nó cũng không có bận tâm vẫn chuyên tâm nó tu nó lấy cái khổ làm cái động cơ động lực để nó tu à, nó coi cái khổ với cái sướng không quan trọng mà quan trọng là thiện thì ác này nhưng mà cái hạng thứ ba mới ghê cái hạng thứ ba là cái hạng mà coi như là nó thấy rằng sướng khổ buồn vui thiện ác đều là mù sương à nó thấy cái sướng khổ là mù sương này đúng rồi cái hạng thứ hai cũng thấy vậy nhưng mà hạng thứ hai nó còn kẹt ở trong cái cái, cái, cái nhân lành này nó tránh cái nhân xấu nó thấy đó là cái hay đáng hãnh diện và lúc nó làm nó nhân lành nó cũng thấy cái đó là cái hay đáng hãnh diện nhưng đến hạng thứ ba thì không hạng thứ ba nó vẫn tiếp tục à, coi thường cái quả xấu quả lành nó coi thường nó, nó, nó, nó gặp cái khổ nó không không động tâm nó gặp cái sướng nó không có bị xa đọa đấy nhưng, nhưng mà nó khác hạng thứ hai chỗ là nó nó là, là nó, nó tránh ác nó tránh trong một cái ý thức đây là cái chuyện không nên vậy thôi và khi nó hành thiện nó cũng hành thiện trong một ý thức để là chuyện nên thì nó làm vậy thôi nó chỉ làm để mà nó hướng đến cái giải thoát à, cái hạng thứ hai nó là lánh ác hành thiện để gì để trốn khổ tìm vui còn hạng đầu tiên là tệ nhất trốn khổ tìm vui mà bất chấp thiện ác còn hạng thứ hai là trốn khổ tìm vui mà hành thiện lánh ác còn hạng thứ ba hành thiện lánh ác nhưng không phải để trốn khổ tìm vui mà là để chấm dứt toàn bộ thiện ác buồn vui đó như vậy thì toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là sự hiện hữu của sáu căn sáu trần chứ ở đây không có ông a và b nào hết đây nhớ cái đó và cái điều quan trọng nữa mình hiểu cái cái cái cái, cái người mà nhân thiên cái người mà sinh ra trong sự sung sướng mình chỉ hiểu rằng là cái danh sắc này nó xuất hiện với cái sự tác động của, của quả lành còn mình nhìn cái chúng sanh đau khổ thì biết rằng cái danh sắc này nó xuất hiện trong cái sự tác động của quả xấu chỉ vậy thôi và và cái này quan trọng nếu mình hiểu tất cả cái ngọt ngào trong đời này nó chỉ là cái quả báo của nghiệp lành xưa thì được nhưng mà mình nghĩ rằng ờ, mình mình nhìn cái ngọt ngào mình mình chỉ nghĩ ngọt ngào này là nó là vô thường vô ngã không và nó là cái quả báo của cái nghiệp lành xưa thì được nhưng mà nếu mình thấy cái ngọt ngào này là cái để hưởng thụ là xài nếu bà con có nghe kịp cái này không tin trên đời này có hạnh phúc tên có nhưng mà có sao thứ nhất đó là đồ rác à, có hạnh phúc chứ có có nhan sắc không có có đẹp có xấu có nhưng mà có là có như thế nào thứ nhất là có trên mặt tục đế nó, nó chỉ đẹp trên mặt tục đế chứ còn xét là mặt rốt ráo đó. thì đẹp xấu nó đều là đất nước lửa gió hết này nhưng mà trên mặt tục đế thì có à, có nhưng mà cái cái cái cái đẹp đó là nó là quả của nghiệp lành quá khứ hiểu như vậy tiếp tục tạo nghiệp lành chứ còn nếu mà mình hiểu đây là cái ngọt ngào để mà mình hưởng thụ là sai tôi nhắc lại lần nữa nhìn cái ngọt ngào để hiểu rằng đây là quả của tâm lành ngày xưa thì được nhưng mình lấy nhìn cái ngọt ngào mà để thấy nó là cái để mình hưởng thụ là sai à nhá, giống như một đứa bé nó nhìn nó thấy cái gì nó thấy cái gì mà màu mè là cái gì mà ngọt ngọt béo béo bùi bùi thơm thơm mềm mềm nó bỏ miệng còn mình người lớn mình cũng có mình biết cái thơm này là của, của dứa này của vani này của dầu chuối này cái ngọt này là của đường này cái béo này là của dầu mỡ này mình biết biết cái gốc gác cái xuất xứ của nó nhưng mà nói rằng cái gì cũng cũng tổng vào mồm thì không à, phải nói phải nói như vậy người lớn mình hiểu mình ăn uống rất là cẩn thận rất là cẩn thận tôi có biết có nhiều tôi có những người quen ờ, bên cạnh tôi gọi là tôi cũng vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ rồi là họ có một cái chủ trương rất là nghiêm túc có nghĩa là một ngày như vậy đó cái lượng đường họ ăn vào là không vượt quá cái mức bao nhiêu đó muối là họ rất là hạn chế dầu mỡ là coi như zero không ăn đấy và họ chỉ ăn toàn là cái đồ mà đồ, đồ như rau cải là ăn đồ hấp thôi ừ, cái gì cũng hấp được thì hấp chứ còn tránh cái chuyện mình nướng với chiên đó, mình người lớn biết nó thơm biết nó ngon biết nó bùi nó béo nó ngọt biết hết nhưng mà biết vì biết cái gốc nó ở đâu nó ra ờ, cho nên biết nó thơm biết nó ngon nhưng mà nó mê còn con nít thì không cái gì mà đẹp đẹp mềm mềm thơm thơm ngọt ngọt rồi nó giọng vô mồm nữa thôi chỉ ở đây cũng vậy không biết Phật pháp thì thấy cái ngọt ngào đó là cái để hưởng thụ còn cái người có biết đạo thì họ thấy cái ngọt ngào họ biết họ chỉ biết đây là cái quả của nghiệp lành đời trước à, và họ biết rằng cái quả cái nghiệp lành này trước là chuyện đương nhiên và hôm nay nó nó trổ cho mình nhưng mà nếu mình cấm đầu mình hưởng cấm đầu mình hưởng quả lầm thì coi như mình đang kính đáo tạo ra nghiệp xấu tạo ra nhân xấu nhớ nha nhớ cái đó nha cái dòng lương hồi nó ngán ngẩm là chỗ đó nó đáng chán là chỗ đó tạo nghiệp lành thì sẽ được quả lành nhưng mà khi được quả lành rồi mà cấm đầu gục mặt vô trong đó mà hưởng thì đó lại là nhân xấu cho kiếp khác nữa cho nên cái cái hành lực của bồ tát là gì nghiệp lành nào cũng tạo nhưng mà khi quả lành trổ ngày không màng ngày bỏ ngày lại dồn thời gian ngày tạo nghiệp lành khác cho đến bao giờ đó mà cái tiền nhà băng của ngài nó dư ra đến nước mà ngày đủ để thành phật thì thôi còn mình thì không có mình thì cứ mà, mà bán bánh mì lấy tiền mua bánh bao không mà cái kiểu đó thì không khác đâu ờ, bán bánh mì lấy tiền mua bánh bao tạo ra ba mớ nó, nó trổ một cái rồi là cái cắm đầu mà hưởng hưởng sạch bắt rồi xong bắt đầu là khổ rồi có lăn trôi trong mấy cõi đọa đó ừ, cho nên tôi nói nãy giờ tôi nói giống như lạc đề, đó, nhưng mà cái câu trả lời nó là cái gì trong cái nhìn người phật tử có đẹp có xấu đúng trong cái nhìn tục đế thi thiết chế định có có đẹp có xấu nhưng mà mình chỉ hiểu ngầm đó, đó là cái quả quả lành à, của đời trước cái xấu là cái quả xấu đời trước cái khổ là quả xấu đời trước cái xấu cái quả của nghiệp ác rồi trước mà cái ngọt ngào hạnh phúc là cái quả của tâm lành thì đức chỉ biết vậy thôi còn những hình thức nhân thiên là nó chỉ là cái quả lành của đời trước còn cái phàm thánh là sao phàm thánh là cái hành cái người nào trải qua cái hành trình à, hành trình nãy tôi nói đó hành thiện mà chỉ mong để chấm dứt thiện ác hành thiện lánh ác mà để mong chấm dứt thiện ác thì cái hạn nó khi đủ duyên chứng thánh mà chứng thánh là gì cũng là sáu căn sáu trần nhưng mà cái sáu căn của họ là nó sạch sẽ chỉ vậy thôi họ gặp cái sáu trần họ không có bị bất mãn hay là đam mê không bị cuốn hút theo đó, thánh thì khác bằng chỗ đó còn phàm thì không thiện thì lười làm mà quả làm nó thì khoái hưởng à, quả xấu thì sợ mà nhân xấu thì khoái làm cái, cái phàm của nó, nó nó lạ như vậy đó Đấy. thích làm nhân xấu nhưng mà sợ quả xấu lười làm nhân lành mà khoái hưởng quả lành đấy nhớ cứ nhớ như đó như vậy thì ờ, hỏi về chứ trong cái nhìn của Phật pháp nói chung và trong cái quan điểm của bài kinh này ờ, bài kinh cách chân cách tá thì xấu đẹp nam nữ ờ, phàm thánh có không mình nói có nhưng mà giới điều gì mới hiểu có là có làm sao có chỉ là sự có mặt của sáu căn sáu trần thì được còn nếu mà nói có mà ở trong đó có một cái tôi có một cái cá thể có một cái linh hồn có một cái gì đơn thuần à, là sai không có gì đơn thuần cái gì cũng là sự lắp ráp đó có mà có trong sự lắp ráp thì được mọi thứ do duyên mà có có trong hình thức lắp ráp rồi mai này hình thức cái khối tổng hợp đó cũng do duyên mà mất đi đó, nhớ cái câu đó không dù khối lắp ráp đó nó có thơm nó có ngọt nó có mềm nó có bùi nó có mịn nó có láng nó có bóng thế nào thì nó cũng chỉ là là do duyên mà có cũng chỉ là trong một khối tổng hợp và cũng do duyên mà mất đi ừ. khi mà mình nhận thức như vậy thì tha hồ mình muốn nói cái gì có cũng được nhưng mà với thì có như vậy đó có trong cái cái hai cái điều kiện nó mọc là do duyên do, do vô số duyên tác động mà có hai là chỉ có trong hình thức tổng hợp chứ không có cái gì là một nhớ nha không có gì là một ví dụ như mình nói bữa ăn ngon một bữa ăn ngon làm sao mình mình mình mình nếu mà mình viết ra ra, ra, ra, ra tiếng Anh tiếng Đức thì hoặc là tiếng Bali thì mày một bữa ăn ăn ngon mình thấy chữ một là mình thấy, thấy số ít rồi nhưng mà thực ra nó không hề có cái gì là một để có được một bữa ăn ngon á, thì nó có tới vô số cái điều kiện thứ nhất là được nêm nếm vừa với cái khẩu vị của mình này cái bữa ngon của thằng tèo chưa chắc là bữa ngon của thằng tí à thứ hai mâm chén chỗ ngồi phải ok sạch sẽ thông thoáng chứ còn ngồi mà nó bí hơi hầm hì hôi hám không rồi chén dĩa thì nhớt nhợt tanh rình muỗng nĩa cong dòng dơ hay chưa có rửa sạch chỗ ngồi cái ghế sụp xịt à, lung lay thì bữa ăn nó mất ngon nó phải là sao sao như cái dĩa bánh xèo muốn cho ngon là phải giòn cái nhân phải làm sao rau phải sạch rau phải giòn rau phải mới rau phải ngon rau phải tươi Đấy, mà rau phải phong phú rồi cái đĩa mà đựng bánh xèo phải đĩa làm sao cái chén đựng nước chấm phải làm sao cái đôi đũa mình dùng nó phải làm sao từng cọng rau nó phải làm sao chỗ ngồi rồi nhiệt độ trong phòng nhiệt độ chỗ mình ngồi ăn nó phải làm sao bụi nhiều quá mùi hôi nhiều quá ăn bên lề đường ăn bên đống rác cũng khó ăn ví dụ như vậy thì để rồi chưa hết mình lúc đó mình phải khỏe không bị đau răng không bị nhức đầu không bị chóng mặt không bị buồn nôn và lúc đó cái phone mình nó không có như có, có tăng tăng tăng tăng mấy cái tin nhắn buồn chứ còn mà ừ, cái gì cũng hoàn hảo mà tự nhiên cái tin nhắn để cái ben cái nó báo một cái tin buồn gì đó cái là cái, cái bánh xèo đó coi như hết ngon luôn các vị nghĩ coi có đúng không muốn có được một cái miếng bánh xèo mà đưa vào mồm của mình mà để mà thưởng thức khó lắm. nhiều người nói tôi có tiền tôi muốn ăn thì ăn sai sai sai bé tôi đã nói một một ngàn lần rồi, tôi nói sai đừng có tưởng là một nụ cười trên môi môi của mình răng của mình miệng của mình mình muốn cười cười sai nó nhức đầu có cười được không chống mặt đau răng nó có cười được không nhà có chuyện cười được không vợ chồng con cái cha mẹ tiền bạc tài sản địa ốc chứng khoán tình hình thế giới tình hình xã hội dịch cúm covid thấy không mấy cái đó mà nó nó nó nó, nó đổ ập đầu mình mình có cười nổi không không đứa con của mình nó có chuyện mình mới vừa tính chấm như nước chấm mà đứa con nó khóc ré lên là nó khỏi ăn luôn thấy chưa hoặc là mình đang tính ăn mà mình, con chiếc ông ta nó chạy sát bên mà nó bóp kèn lớn cái mình cũng hết ăn luôn à, đấy hết ngon cho nên mình phải hiểu vạn ngữ nó là do duyên mà có và nó có trong cái sự lắp ráp thứ nhất là nó do vô số duyên mà có mà thứ hai nó có trong thành thức tổng hợp của các điều kiện và ba là sau một cái thời gian tồn tại nó cũng sẽ do các duyên mà nó mất đi nó nó tới một mình phải có tới một tỷ duyên để có được niềm vui nỗi buồn à, và và cũng có tới một tỷ duyên để khiến cái, cái niềm vui nỗi buồn đó nó mất đi à, một tỷ chứ không phải là một tỷ nghĩa đen á, chứ không phải một tỷ là nghĩa bóng một tỷ nghĩa là chính số không á, tới một tỷ là một tỷ cái điều kiện à, để có cái niềm vui nỗi buồn mà tôi thường tôi hay nói nói gọn ấy tôi nói gọn ấy tôi nói cái đau khổ và hạnh phúc trên đời này nó có hai nguồn thôi một là do có cái gì đó mà mình đau khổ hai là do không có cái gì đó mà mình đau khổ và hạnh phúc cũng có hai do có cái gì đó mà mình hạnh phúc và do không có cái gì đó mà mình hạnh phúc tôi xin bảo đảm một nghìn phần trăm là chỉ có hai cái hạnh phúc đó và hai thứ đau khổ đó thôi điều phân tích cách nào nó cũng là tức là do đọc như thần chú vậy đó do có cái gì đó mà ta đau khổ do không có cái gì đó mà ta đau khổ một cái là do có cái gì đó mà ta đau khổ hoặc là do không có cái gì đó mà ta đau khổ rồi cái thứ hai do có cái gì đó mà ta hạnh phúc và do không có cái gì đó mà ta hạnh phúc ví dụ như nhan sắc tiền bạc sức khỏe uy tín tiếng tâm quyền lực tình yêu có mấy đó là hạnh phúc còn mà nếu không có mấy cái đó là đau khổ đúng không rồi có những cái có mà nó làm cho mình đau khổ như là bệnh hoạn nợ nần pháp luật thù oán người thì dị dạng dị tướng người bị đốt ruồi bị lan đen bị bệnh ngoài da bị bệnh nội tạng phụ khoa phụ sản tùm lum hết tất cả những cái đó nó đều là những điều kiện mà chỉ cần có nó là như chỉ có khổ Đúng không rồi khi mà hiểu tan hoang như vậy đó thì mình hiểu rằng ba cái vụ mà đẹp xấu nam nữ trời người phàm thánh mình muốn nói có rồi không tùy nhưng mà nó có như vậy đó nó có với tất cả những cái rối rắm phiền phức tế toái và hệ lụy như vậy đó và ở đây dứt khoát không hề có một cái gì đáng để mình gọi là tôi hay là của tôi hết nó là đồ ráp và cái thời gian mà nó tồn tại chỉ là chớp tắt thôi nó là trong từng sắc na chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt Đấy. khi mình có nghĩ đến một cái ý niệm bền vững Đấy. đẹp bền sướng Đúng không thì tôi và của tôi thì với bốn cái viên não vọng tưởng đó thì mình mới thấy thế giới này nó có chỗ để mình nắm này mình nó mới có chỗ để mà mình bất mãn mình đẩy ra hoặc là kéo vào đây nhưng mà khi mà mình ờ, hiểu đó rút ráo bằng cái thánh trí của thánh nhân ấy, bằng cái tuệ giác thánh nhân ấy thì thánh nhân thấy nó sanh diệt thì biết là nó sanh diệt biết nhìn nó biết nó đang sanh nhìn biết nó đang gì biết nó là là quả của cái nghiệp lành biết nó là quả của nghiệp xấu biết cái nỗi khổ này nó đến từ nhân xưa hay là nhân nay cái khổ này là đến từ nhân nay là sao là do mình thiếu chánh niệm mình để cho phiền não nó xuất hiện hoặc là mình biết đây là cái quả của tiền nghiệp quá khứ rõ ràng trong hiện tại mình đang rất là ok mà tại sao mình bị cái này đó rõ ràng là nghiệp quá khứ hoặc là do một cái bất cẩn từ một cái quá khứ gần ừ. có nghĩa là trước đây mình do mình ờ, vụng về thiếu trí sắp xếp công việc này trong công việc trong quan hệ xã hội mà bây giờ nó mới nảy ra cái phiền này đây thế nói chung là trước cái đắng trước cái ngọt thì bậc thánh biết rất rõ nó từ đâu nó đến và biết tất cả đều là không bền à, nhìn quả biết nhân nhìn nhân biết quả biết cái này nó dẫn về đâu và biết cái này từ đâu mà nó dẫn tới Đấy, đó là trí thánh nhân mà trong cái nhận thức rốt ráo như vậy đó thì ok anh muốn nói nam nữ thiện ác đẹp xấu anh muốn nói có hay không tùy anh nhưng mà anh phải nhớ nó có làm vậy đó thì mới được quyền là có hay không đúng chưa rồi câu thứ hai ok cho xin câu thứ hai hello đã dạ, có trên uh, screen luôn á sư dạ ờ, có có à, có số hai rồi nếu mà nói không á nếu mà nói cái gì cũng không á thì ai tạo thiện ác ai siêu ai đọa mà nếu mà nói mọi thứ đều có đó thì có phải tài kiến hay không thì cái câu số 1 đã trả lời cho câu số 2 này thí dụ như mình không biết đạo mình nói là tôi làm ác thằng tèo làm thiện không tôi làm ác thì tôi sẽ bị khổ thằng tèo làm thiện thì thằng tèo nó được hạnh phúc đó là cách nghĩ của người người mình chưa có biết rút ráo không nhưng mà trong tinh thần của Phật pháp thì không có cái tôi mà không có cái thằng tèo thằng tí nào hết mà nó chỉ là sự có mặt cái này nói đó chuyên môn một chút nó là sự có mặt của tâm mà tâm sở thôi tâm mỗi tức là mỗi con người nó có hai phần phần hồn và phần xác thì phần xác tức là máu xương da thịt tức là đất nước lửa gió đó còn cái phần hồn của mình nó gồm có hai đó là tâm và tâm sở tâm tức là cái biết không thiện nghe không còn cái tâm sở thì nó gồm có hai đó là những cái thành tố tâm lý tiêu cực gồm có 14 và thứ hai là thành tố tâm lý tích cực gồm cái 25 thì tâm thiện là gì tâm thiện nghĩa là cái biết đơn thuần à, nó cộng với 14 cái thành tố tâm lý tiêu cực thì nó thành ra là tâm ác tâm xấu tâm bất thiện còn cái cái biết đơn thuần mà nó cộng với 25 tâm sở 25 cái thành tố tâm lý tích cực thì nó được gọi là tâm lành tâm thiện tâm tốt à, thì ở nơi nào mà tâm thiện xuất hiện thì sẽ để lại hai kết quả như hồi nãy tôi nói quả bình sinh và quả tục sinh cho kiếp sau quả tục sinh tức là cái tâm đầu thai đi về cõi này tới cõi kia còn quả bình sinh có nghĩa là sau khi đi vào cõi đó rồi mình khổ hay là sướng à, sướng nhiều hay là khổ nhiều thì đó gọi là quả bình sinh à, và tất cả khổ và sướng đó trong cái buổi bình sinh nó thổi bình sinh nó được thể hiện qua cái gì qua sáu sáu, sáu tầng lại thấy được cái mình thích hay phải thấy cái mình ghét nghe được cái mình thích hay phải nghe cái mình ghét ngửi được mùi mình thích hay phải ngửi cái mùi mình ghét à, cái lưỡi nếm được cái vị mình thích hay phải nếm cái vị mình ghét cái thân xúc chạm với cái cái, cái, cái xúc giác mình nó biết cái, cái đối tượng mình thích hay là xúc giác biết cái đối tượng mình ghét rồi cái đầu của mình suy nghĩ mình có nhiều chuyện buồn hay có nhiều chuyện vui đấy thì tất cả là xảo trần thì ở đây không có ai ai không có ai không có ai làm chuyện mà mát mà chỉ có những cái thành tố tâm lý à, nó giống như thế này nói gì bà con nghe có hiểu nhưng mà tôi nói gì bà con nghe bà con hiểu tức là một cái một cái đứa bé mà nó không có học quá chắc thì nó nghe trong đầu nó nó nghe nói cái ly nước chanh thì nó chỉ nó chỉ nghĩ là ly nước chanh là cái ly nước chanh thôi nhưng mà mình có học mình biết trước hết cái ly bằng cái gì cái đó ly nhựa mình biết từ đâu mà nó ra cái gọi là nhựa rồi mình thấy cái ly thủy tinh thì mình biết từ đâu nó ra cái gọi là ly thủy tinh chẳng hạn như từ vô số hạt cát mà nó làm nên thủy tinh đây là mình biết một chuyện thì thứ hai cái gọi là nước chanh ấy nó gồm có cái gì nó gồm có nước nè có đường nè có nước cốt chanh này có người như tôi nó tự bỏ một tí muối mà nước ở đây là cái gì mình biết là nước là H2O nó là hydro với oxygen chẳng có gì hết rồi cái gọi là chanh hay là đường thì trong đó nó gồm có, có cái gluco là nó gồm có axit nó còn có vitamin C B6 B1 B12 B40 B41 gì đó ví dụ như vậy thì mình biết rất rõ à thì ra cái gọi là ly nước chanh á nó vốn không có mà nó là sự cộng hưởng sự lắp ráp sự ghép nối của vô số thành tố để điều kiện này nhân tố thành tố điều kiện nguyên liệu vật liệu này nó gồm hết mấy cái này lại thì nó mới ra cái gọi là ly nước chanh ở đây cũng vậy khi mình nói rằng cái đó là người thiện ờ, người ác ông a là một thiện nhân ông b là một ác nhân ờ, ông b là một quân tử còn ông c là một thằng tiểu nhân thì cái đó khi mình có một cái ý niệm như vậy là ờ, mình lãm mắt vào cái thường kiến này. bởi vì thường kiến nó có ba tức là tin vào sự có mặt của một cái tôi vĩnh hằng tin vào một thế giới vĩnh hằng và tin vào một đấng chí tôn vĩnh hằng sáng tạo muôn loài đó là tài kiến là thường kiến mà trong cái đó theo cái quan điểm Phật pháp ấy thì là không có một cái tôi nào hết mà nói là chỉ là những đơn tử những đơn bào những phân tử những nguyên tử những điện tử những quan tử những proton những photon những electron những neutron nó lắp ráp lại nó làm nên cái mình gọi là vật chất chỉ vậy thôi còn ở trong cái chúng sinh thì nó gồm có cái gì nó gồm có tâm và tâm sở chỉ cái mấy cái này nó cộng lại nó làm ra cái gọi là chúng sinh Đấy. khi mà mình sống nhiều với những thành tố tâm lý tiêu cực thì được gọi là được đời nó gọi đó là thành tiểu nhân là thành gian ác còn khi mình sống với những thành tố tâm lý tích cực ờ, như từ bi trí tuệ cam nhẫn thiền định chánh niệm lặp lặp lặp lặp thì được gọi là quân tử là hiền nhân là người lành chỉ vậy thôi hiểu như vậy thì được chứ còn nghĩ rằng có một cái cái người ác để mà mình gắn chặt cái ghét thương vào đó nó có một cái người thiện để mình gắn chặt cái ghét thương vào đó là sai biết mọi thứ đó là có mà nó có do vô số điều kiện và có trong hình thức lắp ráp rồi cũng do duyên mà mất đi hiểu như vậy thì được còn khi mà quên ba cái nền này nè mà mình nói có cái gì đó cũng là sai mà mình nói không cũng sai mà phải luôn luôn nhớ nói đến ly nước chanh thì phải nhớ rõ cái cấu tạo của ly nước chanh là gì những thứ đó từ đâu đến khi anh hiểu rõ như vậy thì anh cái miệng anh nói cái chuyện ly nước chanh anh nói trong một cái nhận thức đấy không có đi kèm với cái đi não mộng tưởng mà khi mà anh nói tới ly nước chanh mà anh mù mờ anh mù mờ anh mơ hồ anh chỉ có đó đâu nó ra thì đó là anh đang sống với tin ở mộng tưởng các vị nghe kịp chỉ vậy thôi tôi nhắc một nghìn lần là trong chiếc xe không hề có đóng phụ tùng mà trong một cái đống phụ tùng nó không hề có chiếc xe khi mà cái mớ phụ tùng đó được lắp ráp một cách hợp lý thông minh thì nó có cái gọi là chiếc xe thì lúc đó cái gọi là đóng phụ tùng không còn nữa à nó mới chỉ còn chiếc xe mà khi chiếc xe bị rã ra thành nguyên một đống thiết bị phụ tùng linh kiện chi tiết bộ phận rời rạc thì lúc đó chiếc xe biến mất và lúc đó chỉ còn là cái đống phụ tùng thì cái gọi là chúng sinh cũng vậy đó về phần hồn phần xác cũng vậy mày hiểu về phần hồn á, nghĩa là gồm có tâm và tâm sở nói gọn là các thành tố tâm lý tiêu về tích cực còn nói về phần xác này nó chỉ là bốn đại thôi đất nước lửa gió mà nó biến tướng uh, nó được là kết cấu nó được cơ cấu ờ, tùy theo cái duyên nghiệp của chúng sinh mà cái hình thù khác nhau và từ đó những cái gọi là đặc điểm sinh hoạt và tập tính sinh học à, nó cũng khác nhau và dựa trên những cái đặc điểm sinh học và cái tập tính sinh hoạt đó mình mới bèn gắn lên đó những cái từ ngữ như là con con chim con cò con ong con kiến con chim con bướm con rắn con voi con ừ, trăng con ờ, chuột thì mình thấy nó đủ thứ nhưng mà thật ra nó chỉ là cái thành phần giống nhau y chang thì có nghĩa là vẫn là về sát thì vẫn là bốn đại đất nước lửa gió còn về phần hồn thì chỉ, chỉ là ừ, tâm và tâm sợ thôi gồm các thành tố tâm lý thiện và bất thiện có một điều là con đứa thì cái thành tố tâm lý tích cực nó nó chiếm phần trăm hơi nhiều còn con đứa cái thành tố ờ, tâm lý tiêu cực nó chiếm cái phần trăm nó hơi bị nhiều thì cái đứa nó bị xem là bất thiện chỉ vậy thôi mà đứa nào mà cái 25 nó nhiều thì cái đứa đó sau này nó là sao ta sáu trần bất toại nó đẻ ra đó cái sáu căn của nó truyền vô biết sáu trần bất toại còn cái đứa nào mà 25 nó nhiều thì nó đẻ ra cái sáu căn nó nó thường biết cái sáu trần nhĩ à, mà toàn bộ cái thân xác của nó nó, nó là giáo hoàng nó là thủ tướng nó là chủ tịch gì đi nữa đó thì nó nguyên cái con người mấy chục ký của nó nó chỉ gồm có 600 với trần, tôi dám bảo đảm một nghìn phần trăm như vậy đó này dầu chúng ta cũng có thân phận có cái hình hài như thế nào đó thì cũng chỉ là sáu sáu trần thôi này cho nên nếu mà nói cái gì có cũng sai mà nói cái gì đó không cũng sai mà tất cả phải được hiểu rằng thế nào là thiện thế nào là ác thì đứa nào sống nhiều với 25 nữa đó là thiện đứa nào sống nhiều với 14 đó là ác chỉ đơn giản là y chang như là một ly nước cống và một ly nước sạch vậy đó cái nào cũng là ly nước nhưng mà cái thành thành hóa chất trong đó nó khác nhau và từ đó mình gọi là ly nước cống chứ dưới một cái nhìn rốt ráo khoa học thì không hề có cái gì gọi là ly nước cống mà không có mà nó là những thành tố hóa chất rời rạc à, nó lắp ráp lại nó gặp gỡ trong một cái không gian rỗng là cái ly thì mình gọi đó là cái ly nước cống rồi một ly nước lọc nó là một ly nước mà hội đủ những cái điều kiện ờ, thanh khiết tinh khiết thì mình gọi đó gọi là ly nước lọc chỉ vậy thôi nha rồi cho xin câu số 3 cho xin câu số 3 dạ mà tôi nói mà tôi rung muốn chết luôn tôi biết tôi nói bà con có hiểu không rồi lời Phật dạy là giả hay thật rồi bởi vì nếu nói mọi thứ nó là đồ lồ lắp ráp không á thì kinh điển có đáng tin hay không à, thì mình nhớ thế này đấy cái gọi là Phật á, là sự kết tinh à, của 25 tâm sở kéo dài dài dài dài dài dài, dài trong một cái thời gian đặc đẳng à, đó là nói theo khái niệm của thế gian mình gọi là thời gian này còn nói theo Adiram thì nó không không có thời gian dài ngắn mà nó chỉ có sự xuất hiện nhiều lần mà thôi cái cái 25 của một vị Phật là trước khi ngày thành Phật cái 25 nó xuất hiện trong rất là nhiều lần à, cái chữ rất nhiều đây mình phải gạch dưới mà nói theo thời gian nó là hàng mấy chục đại kiếp còn mình á, mình tu cà rít cà tan xìu xìu ảnh ảnh đầu ơ bí dầu không quẩn thì tu còn không quẩn thì dẹp khỏi tu hồi thì giác an hồi thì gian ác Đấy. thì cái kiểu đó là mình thấy khác Phật và như vậy Phật là gì mình phải hiểu không hề có một cái cá thể nào là Phật hết mà đó là sự cộng hưởng sự lắp ráp sự cộng sinh của vô số những thành tố ừ, thiện pháp mà nói rắn rỗng ra nó rộng nó, nó trắng ra đó là 25 tâm sở lầm mà nó được lặp đi lặp lại vô số lần với uh, vô lần vô số lần trải qua những thử thách mà nó vẫn tiếp tục có mặt cái, cái này phải là gạch dưới với vô số lần gặp thử thách và cám dỗ và cái 25 đó nó vẫn không có bị mòn mà càng lúc nó càng dày à, thì cái đó được gọi là mình nói thì cái từ ngôn ngữ ngoài là thời cái đó gọi là quá trình huân huân huân tu huân tập đấy mà mà ở đây có hai cái chuyện quan trọng cái 25 á, của mỗi người mình muốn thành Phật là mình phải vượt qua hai cái cửa cửa tử một là vượt qua cám dỗ hai là vượt qua thử thách cám dỗ là sao có nghĩa là có nhiều khi chỉ vì một cái ngọt ngào nào nào đó mà mình không tiếp tục tu được nữa không tiếp tục sống với 25 nữa có có có có có nhiều cái hấp dẫn nó nó làm nó, nó dụ mình nó dụ khỉ mình nó cho mình không tiếp tục 25 nữa và có nhiều cái cay đắng nghiệt ngã đó mình gọi là thử thách đó, nó cũng làm cho mình cũng không tiếp tục 25 nữa này 25 25 25 tâm sở tích tích tích cực ấy. mà muốn thành Phật ấy là cái 25 đó nó phải đủ mạnh để mà nó vẫn gọi là hưng hực ờ, lừng lững hùng hục lao về phía trước bằng tốc độ ánh sáng và bằng cái, cái lực đẩy của một nghìn ngọn núi nó phải vậy đó vượt qua mọi trở ngại và cám dỗ Đấy. thì đến một cái lúc mình nó đủ duyên cái chín mùi rồi đó thì cái cái, cái, cái, cái, cái dòng chảy đó nó hình thành nên một cái hiện tượng mà mình gọi là đức phật và những lời dạy của đức phật là cái kinh nghiệm của cái tổng hợp tuệ giác đó bữa nay là tôi nói hơi nhức đầu quá nha ừ. đức phật là một tổng hợp tuệ giác một tổng hợp của các phước lành phước lành đây là nghĩa là gì là 25 và quả của 25 Đấy, mà ở cái mức độ top tip top ngon nhất superior uh, best quả tốt nhất không có gì tốt hơn nữa và lời dạy của ngài là cái sự chia sẻ những kinh nghiệm mà cái hành trình của cái hành trình 25 đó của cái 25 đó và cái thiện của ngài lúc bây giờ trước khi ngài thành Phật cái 25 đó nó tự nó hình thành ra một cái, cái gọi là thói quen thói quen thiện cực mạnh nó mạnh đến mức mà có thể đè bẹp và xô đổ xô ngã tất cả những cái chướng ngại và là thử thách và cảm dỗ trên đường còn mình thì sao cái 25 mình nó yếu cái 25 mình nó ngài là một ngọn ngài cái cái cái, cái thiện của ngài cái, cái, cái thói quen thiện thói quen 25 ngài hồi nãy tôi có nói đó nó lao đi về phía trước với tốc độ của tốc độ ánh sáng 300.000 km một giây và với cái lực đẩy của hàng nghìn ngọn núi giống giống như một cái tiểu hành tinh một ngôi sao một thiên thể nó lao đi cái thiện nó đè bẹp tất cả mọi chứng ngại dù thử thách hay cám dỗ còn cái thiện của mình nó, nó giống như là một sợi tóc vậy đó. tức là gió thổi là nó bay gió thổi là nó bay nó yếu đấy, đấy. cho nên với một cái, cái lực đẩy kinh khủng như vậy và với một cái chất lượng một cái uh, là nội dung hoàn hảo như vậy thì ngài có những cái chia sẻ cho mình thì cái chia sẻ đó chính là lời dạy của ngài chính ngài nói chính ngài nói trong trường bộ à, uh, về kinh tâm minh các đất như lai sử dụng ngôn từ thế gian nhưng không có chấp chặt vào đó à còn chúng sanh là có một bài thơ hay thích có một bài văn hay một cuốn tiểu thuyết thích viết được cuốn sách viết được cuốn từ điển viết được cuốn biên khảo làm được cái luận án thích và gắn liền cái tôi vào trong đó còn ngài thì không chuyện cần nói thì ngài nói nhìn vào cái bản tâm của chúng sinh mà thấy cái đứa này nó hợp với cái gì nó nghe cái gì mà nó được khai ngộ thì bèn nói cái đó cho nó nghe và đối với một đứa khác thì ngài cũng nội dung đó mà ngài nói một cách khác là nhưng mà cái quan trọng nhất đó là kinh nghiệm tuệ giác của một cái hành trình dài thăm thẳm và bây giờ ngài chia sẻ lại cho mình à, và nhớ tất cả lời Phật đều là phương tiện ngôn ngữ nhưng mà được uh, là tác động từ cái kinh nghiệm tuệ giác là nhớ cái đó và mình ôm khư khư uh, một cái bài kinh mình cho đây là chân lý ngoài ra là hư vọng là sai cái đó là sai là không lời Phật là kinh nghiệm sống động mà linh hoạt thực tế thực tiễn không phải cần đến sự thực nghiệm thực chứng chứ còn mà mình ôm khư khư là Phật giống như kiểu thần à, thị bùa mà mê thần chú đó là tế quất không Đức Phật hiền thánh nói chung nó giống như một cái lu nước mình đến để mình múc nước mình uống chứ không phải mình quỳ mình lạy cái lu à, không phải là mình ngồi kế mình cái lu mình chụp hình cái mình đem mình cúng phê đây mình chụp cái hình mình đem lên mình, mình, mình phê cái mình nói đây cái tôi đã từng ừ, ngồi cạnh cái lu nước này nhưng mà tới hôm nay 63 năm chẳng chưa hề biết trong cái lu của chứa cái gì là thua à, mà bà con mình cái dân chơi phê đệ tử phê tín đồ phê là vô địch rồi đó này vô địch cái là chụp hình là cho thấy là tôi đã là ở bên cạnh cái lưu này là ba chục năm bốn chục năm 18 năm và trong một cái duyên hạnh ngộ và một ngày mưa gió tôi đã tấp vào chỗ này tôi đã biết cái lưu này cái lưu này cái lưu nổi tiếng mà nói cho đã cuối cùng lưu đựng gì mình biết à, mà cái thánh hiền là cái lưu nước đấy là mình phải múc trong đó mình uống mình nếm đấy chứ còn mà thánh hiền phải là cái lưu để mình chụp hình cũng phê đấy. đấy cho nên nếu mình hiểu như vậy đó thì cái lời Phật dạy là mình tự mình hiểu giả hay thật à, và một chuyện quan trọng nữa là ở trong cái chú giải của cái bộ gọi là cà thao bát thuốc này, tức là bộ A Atidam số 5 ấy ừ. trong đó có một cái ví dụ rất là hay ừ, ví dụ nó nói thế này các vị biết cái nhánh đu đủ không cái cây đu đủ nó có cái lá cái lá nó gồm nhiều cái nhánh cái lá đu đủ nó đặc biệt lắm nó gồm nhiều cái cọng cái cọng nó bị rỗng đó, thì các ngài mới nói rằng ờ, là là cái, cái cộng đu đủ nó không có giá trị kinh tế không, không có giá trị vật chất không có giá trị thương mại mà đồng thời bản thân nó cũng không có giá trị sử dụng bán không được mà xài cũng không được đem chậm cũng không được mà đem bán cũng được có nhiều thứ đem bán này không được nhưng mà đem chậm được đem ờ, dùng trong việc này việc kia được còn riêng cái, cái nhánh đu đủ thì thấy nó to vậy đó nhưng mà nó rộng đem bán thì không ai mua mà đem xài tôi cũng biết xài cái gì mà đem chậm củi thì nó cũng tệ lắm tệ lắm bị này nó nó rỗng mà nó mỏng lắm ừ, nó khô rồi nó, nó, nó, nó giống như nó mỏng giống như một cọng cọng sậy vậy đó ừ. thì trong chú giải mới nói cái cọng đu đủ á cái cái cọng đu đủ nó vô dụng nó không có giá trị thương mại cũng không có giá trị sử dụng nhưng mà mình hoàn toàn có thể dùng nó mình cầm nó để mà mình chỉ cho người ta thấy cái đống vàng được ví ừ. dụ như cái tay mình nó ở xa quá mình gối không tới mà trước mặt mình ba bốn đống đó đống nào cũng đen đen đen đen hết đất cát ờ, sạn sỏi lum mà trong đó có đống có vàng đống không có vàng có đống thì có thuốc nổ thì đống thì có chất độc đống thì có vàng thì bây giờ mình mình mình mình mình chòm không tới thì bắt buộc mình phải lấy cái nhánh mình lấy cái nhánh cây mình chỉ cho người ta biết à, cái đống đó là cái đống số số số, đóng số 3 này nè đó, cái đống đó, đó. đó cái đồng này trong này có vàng mà cái cái cái cái cây mà mình dùng để chỉ cái đống vàng cái cây đó cái gì cũng được kể cả cái nhánh đu đủ ở trong trong cái bộ nó nói vậy đó kể cả cái nhánh đu đủ nó vô dụng toàn tập đem chậm không được đem bán không được mà không có sử dụng bút vào bất cứ chuyện gì trong đời sống thường nhật tuy nhiên vẫn phải dùng nó để mà chỉ cho người ta thấy cái mà mình muốn chỉ chỉ cho ta thấy đó là đống vàng đó là con rắn đó là thuốc độc điều chỉ được hết thì ở đây cũng vậy ngôn ngữ kinh điển chỉ là cộng đu đủ thôi bên bắc truyền thì gọi là ngón tay chỉ mặt trăng còn kinh điển nam truyền thì nó là ngôn ngữ văn tự chỉ là cái cộng đu đủ thôi nhưng cái quan trọng là nó chỉ cho mình thấy cái gì cái đó mới quan trọng chứ nên học đạo mà không có hiểu và đương nhiên không hiểu lấy khỉ gì hành thì khi học đạo mà không hiểu không ngầm đó, thì coi như nó là mình chỉ ôm có cái, cái cộng đu đủ không các vị nghĩ ra đời có cái gì nó nhục cho bằng ôm cái cộng đu đủ không à, ôm cộng đu đủ giờ mới không ôm nhánh đu đủ với ôm cái nhánh tầm nhánh quế gỗ xưa cẩm lai gì nó đỡ nhục còn là ôm là tu nhưng cả buổi chỉ luôn nhánh đu đủ không à cho nên ví dụ như mình tự mình kiêm tốn được có cái bà phật tử bà xin cái pháp danh mà nó xui lúc đó tôi mới vừa đọc cái cà tao quá thú xong mà xin tôi có pháp danh tôi, tôi, cổ cũng hơi hơi hơi hơi hơi hơi, hơi thân cổ có tên nhục lắm để ký tên là nhánh đu đủ đi thì bà hỏi sao kỳ tôi giải thích bà nghe bà giận từ ba tháng <laughs> dạ, ký tên là nhánh đu đủ à, giờ vừa dốt mà vừa kẹo không có biết bố thí thì giới không có học đạo tự ký tên là nhánh đu đủ cho nên cho nên cho nên nó thiệt thà thắng thắn à, dạ. này cho nên ấy hỏi lại phật là giả hay thiệt thì mình nói nhánh đu đủ mà cái vấn đề đừng có coi thường cái nhánh đu đủ đó là chỉ này chỉ cho mình thấy cái gì đây này con con con con đây là đống vàng này con đây đây đây là đống kim cương này con đây đây là thuốc độc này con đây là cái con rắn nó đang rắn rắn độc nó đang quấn này con còn nhớ nha thấy cái này là đừng có rớ vô đó thuốc độc đó nè cũng thấy là đây là rắn hổ nha nó màu gì kệ nó nhưng mà con rớt nó là là con mềm mềm mình đó đây là đống vàng đây là đống kim cương và đây đây là cái cuốn sách hướng dẫn bằng cách nào mà có được kim cương làm sao mà có được cái đống vàng đây mà trước sau mình chỉ dùng mối cộng đu đủ không à. ngài chỉ xài có cộng đu đủ tuy nhiên cái cộng đu đủ của ngài khác cái cộng của mình trong kinh nói cái ngôn từ mà một bậc thánh như là đức phật như là ngài sáu là phật ngài một kiện liên ngài ca diếp ngài này cái ngôn từ cái vị đó là ngôn từ của bậc trí tuệ à, trong kinh có cái chữ chữ gọi là văn nghĩa cụ túc này là sao có nghĩa là các ngài không có nói dư và cũng không có nói thiếu dư là sao dư có nghĩa là có cái để lấy bớt ra còn thiếu là sao thiếu là có nghĩa là có cái chỗ để mình bổ sung này còn cái lời dạy của đức phật đó, là cái cách mà ngài diễn đạt một vấn đề đó nó chuẩn xác đến mức không thể thêm không thể bớt và đây chính là lý do vì sao mà các vị coi trong kinh điển ý, các vị thấy có 90 phần trăm những cái định nghĩa về chánh kiến chánh tư duy về giới về định bố thí tâm từ hành xã thiền định chánh niệm mình thấy giống nhau y chang mình thấy ờ, đức phật khi mà ngài nói đến tâm từ ngài định nghĩa y chang như vậy ngài sa phát y chang vậy một sa di bảy tuổi y chang như vậy một cái bà phật tử mà nhà nghèo ở trong núi sâu mà ai hỏi bà cũng nói y chang như vậy một vị học giả bà la môn râu trắng như cước đẹp như lão tử khổng tử mà hỏi về phật pháp họ cũng trả lời y chang như vậy tại sao là bởi vì cái cách nói của đức thế tôn là chuẩn trong chuẩn này và các vị có đọc chú giải các vị mới thấy khiếp tức là khi mà ngài nói đến ngài định nghĩa là tâm từ ngài xài tất cả là 18 chữ ví dụ như vậy ví dụ như ngài xài 18 từ thì mỗi cái từ như vậy mở ra vô số vấn đề khiếp như vậy đó này rồi khi mà ngài nói về thiền định ngài xài 25 chữ thì 25 chữ mỗi chữ bị mở ra vô số vấn đề thì vấn đề giáo lý đó đấy cho nên một cái bài kinh mà được học mà học ngay gốc không học mà có chú giải không có sớ giải đó chú giải thím giải đầy đủ phải không thì coi như là mình học được rất nhiều vấn đề còn nghĩa mà cờ phớt cờ phớt mà nhất là à, nó có cái hiện tượng mà giải thích kinh tạng mà bằng từ điển hán việt từ điển việt nam tôi sợ cái vụ đó lắm có nghĩa là giáo lý không du học không biết a đi đàm không biết đọc sớ giải mà cứ dùng cái cái cái cái, cái ờ, cái kiến thức giáo lý của mình ví dụ như tôi đã từng đọc cái định nghĩa mà gọi là là, là, là, là 12 viên khởi đó trời đó coi tôi nói tôi đọc tôi hết hồn được. có nghĩa là có người họ từng định nghĩa vô minh là gì trời đất ơi vô minh nó có chỗ là định nghĩa vô minh là không biết à, là cái họ thêm vô vô minh nó nghĩa là vô tri mà vô tri ở đây có nghĩa là gì có nghĩa là nguyên thủy đó tất cả cái gọi là chúng sanh nó đi ra từ đất đá cây cỏ rồi theo thời gian cái cây cỏ đất đá nó, nó phát triển nó tiến hóa nó mới thành nó nó thành ra những cái động vật cấp thấp rồi từ từ nó động vật cấp cao rồi từ từ nó thành ra con người cho nên là từ cái vô tri nó mới từ từ mới nảy ra cái thiện ác định nghĩa như vậy có tôi có đọc như vậy và các vị vào google vị thấy tức là họ ngồi họ tưởng tượng rồi họ tưởng tượng rồi cái hành là gì họ, họ định nghĩa vui lắm Đấy. rồi rồi uh, ờ, xúc là gì mà nhất là tôi, tôi đã từng đọc những cái định nghĩa mà về là tứ thực tức là mình ứa nước mắt một là mình cười ứa nước mắt hai là mình đau cho đạo mình đau là chết cha rồi nếu mà cái kẻ nào mà nó đi tìm đạo mà nó gặp cái thứ lăng băm này là cuộc đời nó tàn mà đạo cũng tàn theo đó. tứ thực tứ thực nội dung rất là sâu tứ thực là bốn thứ thực phẩm của cái gọi là chúng sinh toàn bộ hiện hữu của vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh đều cần đến vô số điều kiện vô số nhân tố đấy và tất cả những nhân tố điều kiện ấy có thể gom gọn trong bốn thứ nhân tố bốn thứ điều kiện mà tiếng phạn gọi là aharat mà chữ ahara này nó nó rất là nhiều nghĩa trong nó có cái nghĩa mà cái nghĩa phổ thông dân gian nó có nghĩa là thực phẩm là thức ăn nhưng mà cái nghĩa triết học cái nghĩa chuyên môn cái nghĩa thuật ngữ của nó đó, nó có nghĩa là thành tố nó là điều kiện à à, dụ như trong tiếng đức cái chữ thực phẩm nó là lebensmittel có nghĩa là cái trung gian à, cái điều kiện cái, cái cái môi giới môi chất cho cái gọi là đời sống lebensmittel nghĩa là hay còn bên tiếng mỹ thì cái chữ food nó nghèo nhưng mà trong chữ pali chữ ahara kiểu nó hay lắm ahara nó từ căn har har có nghĩa là đem tới đem đến à, mà là đem đi mà ahara thì là đem tới cái gì mà nó đem tới cái điều kiện tồn tại điều kiện hoạt động điều kiện vận hành thì cái đó được gọi là ahara thí dụ như thực phẩm nó là một thứ điều kiện để đem lại cái sự sống và tất cả những cái gì trên đời này nó là điều kiện nó là phương tiện à, nó là thành tố nó là yêu cầu ừ, cho một cái sự kiện một sự vật nào đó thì nó được gọi là aha đó mà mình cứ đè nó ra mình cứ lấy cái nghĩa vật thực không cho nên mình mới bèn có cái chữ dịch là tứ thực chứ thật ra đó là bốn cái điều kiện bốn cái thành tố mà nó sâu ghê lắm tứ thực là gì thứ nhất là đòn thực tức là thức ăn những gì mình ăn uống gồm có thức ăn thức uống và và thuốc men gọi chung là đoàn thực à, cái xúc thực đó là cái sự gọi là tiếp xúc ờ, giữa sáu căn và sáu trần nó cũng là một thứ điều kiện để mình sinh tồn Đấy, các vị bắt buộc phải đồng ý tôi cái đó bắt buộc phải đồng ý đời sống mình nó chỉ là một cái hành trình nó là một quá trình tiếp xúc giữa sáu góc sáu căn sáu trần tùy thuộc vào cái chuyện à, ta sống nhiều với mắt với tai à, mà đời sống của ta nó ra sao đây à, rồi trong cái mà mắt đó ta, ta thường thấy cái gì ta thường nghe cái gì Đấy. thì đời sống của ta nó sẽ ra sao kiếp không tức là chuyện thứ nhất là cái cái chúng sanh đó nó sống nhiều với mắt hay là sống nhiều với tai đó là một chuyện mà trong cái đám mà nó sống nhiều với mắt á, thì cái đứa nó thấy nhiều cái gì đó, thì tùy thuộc vào nó thường thấy cái gì đó, thì đời sống nó khác nữa kia để cho nên cái cái sự mà tiếp xúc với sáu căn cái trận nó cũng là một thứ điều kiện để mà làm nên cái sự hiện hữu của chúng sinh đây ăn rồi mà cái đọc ba cái báo chí website tầm bậy tầm ba rồi vô facebook ghi gỗ đó là sáu là mấy cái xúc cái xúc tào lao này mà ăn rồi là suy tư giáo lý Phật pháp rồi thiền định nghiền ngẫm thì đó cũng là sáu căn cái xúc sáu trần nhưng mà mà nó theo cái hướng hướng tốt hướng thượng hướng thiện này phải không à, vậy là đoàn thực là tùy thuộc vào chuyện mình ăn cái gì uống cái gì thuốc men ra sao mà mình khỏe hay là bệnh thọ hay là yếu xúc thực thì tùy thuộc vào cái chuyện mình sống nhiều với căn nào trong sáu căn này rồi thứ ba là tư niệm thật tư niệm thực là gì từ cái tiếng phạn là sanh chê tánh na tư niệm mà hiểu theo nghĩa chân định nghĩa dân gian đó là chủ ý cái chủ ý của sống rất là quan trọng vô cùng và vô cùng quan trọng cái chủ ý quan trọng lắm cũng hành động đó mà chủ ý anh là gì ừ? anh nói đi tại sao anh đi chùa anh cầu phúc cầu tài cầu tình duyên cầu gia đạo anh cầu giải thoát anh cầu quả nhân thiên đó là chủ ý của anh mặc dù hình thức hai đứa mình đều làm việc giống nhau cúng dường tê tăng lễ phật nghe pháp ngồi thiền xem kinh đúng đúng giống nhau nhưng mà cái chủ ý của anh là cái gì hả chủ ý anh. À, rồi có nhiều trường hợp mình tốt với người ta mà chủ ý mình là gì mình tốt là vì mình thương người ta mình quý người ta hay là mình muốn lợi dụng mình gài bẫy người ta mình muốn tàn phá cuộc đời người ta hả? cái chủ ý nó quan trọng lắm không cho nên chính cái chủ ý nó cũng là một cái điều kiện đó là một cái thì, ờ, uh, tác động một cái nhân duyên để làm nên cuộc sống của chúng ta cái chủ ý rất là quan trọng cho nên nó cũng là một thứ thực phẩm và cuối cùng đó là thức thực đoàn thực xúc thực tư niệm thực và cuối cùng là thức thực thức thực ở đây là nó có hai nghĩa tùy chỗ mà hiểu có chỗ nó rộng thức thực tức là toàn bộ đời sống tâm lý của mình này mình sống nhiều với tâm thiện tâm ác nhưng mà cũng có trường hợp mình phải hiểu thức thực chính là 19 cái tâm đầu thai đấy tùy thuộc vào cái chuyện mình đầu thai bằng cái tâm gì mà mình đi về cảnh giới nào và ngay cả trường hợp hai đứa cùng đầu thai vào một cảnh giới con người nhưng mà đứa nó đầu thai bằng cái tâm có trí và đứa đầu thai bằng tâm không có trí là cuộc đời cũng khác nhau nhớ nha nhớ cái đó nha đây là mình thấy chỉ riêng đề tài đó thôi chỉ riêng cái, cái, cái tứ thực đó mà mà mà định nghĩa nghèo nàn làm làm tiêu tùng đi cả một cái vấn đề giáo lý cực kỳ quan trọng là do đâu do dốt mà ra đây mà trong kia mình thấy cái lời Phật cái ngày chữ mà ngày xài đó là chuẩn trên chuẩn chuẩn trên chuẩn dễ sợ như vậy à, cho nên hỏi lời Phật là thiệt hay là giả thì mình nói ok đó nói rồi đó muốn hiểu sao hiểu nếu cần nói lời dạy là nhánh đu đủ cũng được nhưng mà nhớ cái nhánh đu đủ nó được sử dụng một cách thông minh thành thạo Đấy, hợp lý Đấy. Ờ, còn phạm vô mình nhiều khi tùy hứng diễn giải vấn đề theo cái tư kiến mà tư kiến của mình là luôn luôn nó gắn liền vào đó vô số những cái gọi là nền tảng tâm thức Ờ, cái mình nói phải dựa trên nền tảng công thức mà với vô số những dấu ấn cá nhân mình ghét cái gì mình thích cái gì mình coi nặng cái gì mình coi nhẹ cái gì tất cả những cái đó nó làm nên cái gọi là nền tảng nhận thức và từ cái nền tảng nhận thức đó cái ngôn từ mình sử dụng cái phương thức mà mình diễn đạt này cái cái cái chuyện mà hướng dẫn nhận thức cho người khác tất cả những cái đó của mình nó đều có vấn đề hết vấn đề hết và đa phần chúng sinh khi đi tìm đạo không để ý cái này cứ mê ông thầy đó về một lĩnh vực nào đó như trong kinh nói à, có cái hạn đến với sư phụ vì khô sapama đấy là đến vì cái tiếng tâm của sư phụ thứ hai là rupapama đấy là đến vì cái ngoại diện của sư phụ thấy mặt mũi ngon lành thứ ba là lưu các bà mê đó là đến vì cái hạnh tu của sư phụ thấy sư phụ tu cái hạnh nào thì hay hay rồi. và cái thứ tư đó là hâm mapama đó tức là coi sư phụ dạy cái gì coi sư phụ dạy cái gì và cái con người của sư phụ sư phụ thân thiện là cái gì sư phụ rao giảng cái gì và sư phụ đang sống ra sao nói gì và làm gì ừ, cái đó mới quan trọng đúng không mà đa phần mình thì mình không biết cái đó cho nên ý, mình không chú ý nên, nên mình gặp cái cộng đu đủ nào mình cũng nhào theo hết nhưng mà thực ra cái cộng đu đủ nói muôn đời nó là cộng đu đủ ngôn từ muôn thở nó chỉ là ngôn từ nhưng cái quan trọng nhất là nó được dùng để ám chỉ cho cái gì và nó được phát biểu bởi ai đó chính là lời Phật ok rồi số số số số mấy tới số mấy tới câu số số số số số bốn câu số 4 rồi nếu hiểu mọi thứ là vô ngã thì mất hết hứng thú trong mọi việc có nên chăng câu này nè đấy trong vô số kiếp luân hồi này mình quen á, là làm cái gì cũng phải có cái tư hữu tôi làm tôi hưởng không? tôi làm cái đó để tôi tránh cái gì tôi làm đó để tôi được cái gì lúc nào cũng tôi tôi tôi tôi tôi, tôi hết tôi đổ mà thôi thì phải đổi là cái gì không tôi trao ra thì tôi phải được nhận lại cái gì có bán có mua không có hãy có bán thì phải có có có có có, có, có, có, có nhận lại tiền không mà có mua cái có trao ra thì phải được là cái gì nói chung là bán mua cái nào cũng có trao đi và nhận lại hết à, quen rồi nhưng mà trong khi trong Phật pháp mình thì cái ý niệm mà có cái tôi và của tôi rồi làm việc dựa trên quan điểm tôi và của tôi tôi trao ra tôi có được gì đó. nhiều người họ tưởng cái đó là hay họ thấy hạnh phúc nghe kỹ này người không biết hay biết đạo họ chỉ thấy hạnh phúc khi mà họ thấy có một cái tôi không mình ra mình làm vườn thì cái vườn của vườn của mình rồi mình bỏ mồ bỏ công sức mồ hôi thời gian ra không để là mình có được một khu vườn đẹp mà mai này bạn bè chòm sớm bà con tới người ta khen mình cũng nở mặt nở mũi đúng không à, luôn luôn là như vậy nhưng mà mình quên một chuyện khi mà có một ý niệm cái tôi đó sướng đâu chưa thấy mà khổ trùng trùng à sướng đâu chưa thấy mà khổ trùng trùng có nghĩa là mình thích cái đồng hồ của tôi bà xã của tôi ông xã của tôi cha tôi mẹ tôi nhà tôi con của tôi không? tài sản của tôi xe cộ đồng hồ dây nghịch mặt kính đồng hồ của tôi tôi phải thấy có của tôi tôi mới có xin tôi làm làm việc chứ nhưng mà mình quên một chuyện thứ nhất thứ nhất nói về mặt bản thể ontology cái mặt rốt ráo thì làm gì có cái tôi toàn là đồ ráp không hồi nãy tôi nói rồi tất cả là do vô số điều kiện mà có có trong hình thức lắp ráp rồi cái tổng hợp rắp ráp đó cũng mai này ấy, cũng do một do vô số điều kiện mà mất đi cho nên chuyện đầu tiên là cô ngã là vậy và cái thứ hai dạy gì mà đi tìm một cái chỗ để mà gửi gắm ý niệm tôi và của tôi khi mình hiểu được rằng sống trong đời sống mọi thứ nó đang tuôn chảy đi về phía trước mọi thứ luôn luôn bị thay đổi cái sau nó chiếm chỗ cái trước cái trước nó nhường chỗ cho cái sau không có thể nắm níu một thứ đời đời kiếp kiếp không có cái gì tồn tại quá một sát na chứ đừng có nói mà một giờ một ngày một tháng một năm một thập kỷ một, một thế kỷ Nên khi mà, mà mình hiểu đạo mình thấy sống bằng cái ý niệm vô ngã vị tha đó, thật ra nó sướng hơn là ý niệm sở hữu ừ thứ nhất chuyện đầu tiên đó, khi mà mình thấy được mọi thứ là vô ngã là mình làm mình đã thấy an lạc rồi đó để mình biết tất cả là đồ giả làm thấy khỏe rồi mà thứ hai cái chuyện thứ hai rất là thứ nhất là nó vốn không có mà mình lại nghĩ rằng có là gì là mình đã sống với điên đảo mộng tưởng rồi sống với cái ngu xuẩn rồi thứ hai đó sống với cái ngu sửng đó sướng đâu không thấy mà thấy khổ trùng trùng bởi vì sao vì đâu có mấy thuở mà ta có được cái mình muốn và đâu có mấy thuở mà ta tránh được cái mình ghét trong khi lẽ ra mình thấy mọi thứ nó chỉ là chớp nhoáng không mọi thứ chỉ là một làn khói thì cái ngọt cái đắng cái như ý hay là cái bất toại nó chỉ thoáng qua nhẹ biết bao nhiêu còn đằng này khi mình cố tình mình tìm một cái để mình gắn cái tôi và của tôi lên mình tưởng đó là sướng thật ra mình đang gánh của nợ mà mình không biết đúng không à, các của nợ tôi nhớ hoài cái câu chuyện ở bên Hungary một buổi trưa lúc cái thời đó cộng sản chưa có khối đông âu chưa có rã có một anh nông dân anh nghèo sơ sát anh gánh nguyên một cái gánh rơm anh, anh mót rơm ngoài động anh, anh, anh, anh gánh bị băng qua một một đoạn phố thì anh gặp bốn cán bộ cũng đang về nhà bàn tủ giường ghế lâm hết thì cán bộ cũng cần người khỏe mạnh tiếp mới đi ra ông hỏi cái ông nông dân gì cái gánh rơm đó, đó bao nhiêu tiền ông kia ông nói là ba cubic bốn cubic chỉ là cái là ba đồng bốn đồng gì đó thì ông cán bộ nó tôi trả ông gấp đôi nếu mà cái này năm đồng tôi trả ông 10 đồng được không ông ông ông ông, ông, ông nông dân nó được quá gấp đôi là được rồi mà ông cần tôi đem đi đâu nó không tôi mua không phải để mà mà, mà đem đi đâu hết mà tôi mua để ông luyện cái này đi ông nông dân ngạc nhiên lắm nói trong đời tôi, tôi lần đầu tiên tôi gặp một người mà ba trợ nhau không cứ nghe lời tôi tôi mua để ông luyện chứ phải là tôi mua để ông đem về cho tôi tôi không có cần đóng rơm mà tôi cần con người của ông bây giờ ông đi vào trong chỗ tôi đó ông thiên tiếp dọn đồ ba cái bàn tủ giường ghế bên nay tôi dọn nhà mới nè này thì ông nông dân ông mới lấy cái số tiền kia mà ông túi mừng lắm nhưng mà ông đi đừng đổi ông đi đổi quay trở lại ông đi đổi cái quay là ông nhìn đóng rơm thì à, cái ông ông ông ông ông ông ông, ông cán bộ hỏi nhìn cái gì đi nhanh nhanh lên cha hết giờ rồi các ông chị nó tôi nhìn cái, cái nhìn cái cái gánh rơm các cán bộ hỏi gì, có ở đâu không nhìn tôi nói tôi tiếc hỏi tiếc cái gì tôi đã ông tiền gấp đâu nó tôi biết tôi biết bữa nay là đời tôi sung sướng tôi tôi gánh một gánh rơm mà tôi được tiền hai gánh rơm mà tôi sung sướng nhưng mà cầm vàng mà lội qua sông vàng rưỡi không tiếc một tiếc cống cầm vàng một buổi một buổi trên đồng khô nắng cháy mà gom góp từng đó rơm quý đó là cũng là công khó của tôi à, mà bây giờ tôi đi tôi, tôi nhìn nó nằm ở bên lề đường <laughs> tôi hình dung một cái cảnh một cái thằng nào đó mà nó khơi khơi nó có làm gì hết tự nhiên đi ngang nó lụm được cái, cái gánh rơm rồi có thằng nó đã quá còn tôi rồi ôi đúng đúng tôi biết tôi biết tôi biết tôi có được gấp đôi cái số tiền hết rồi nhưng mà nó đau đau sao à. ừ, thứ nhất tôi đau chỗ là cái công mình tự nhiên đem luyện bên lệ đường rồi cái đau thứ hai là có cái thằng mất dịch rồi nó tự nhiên nó đang nó đi bơ bơ đường nó không có công khó không có mồ hôi nữa tự nhiên lại đi nó, nó được nó, nó, cái khơm nó được nguyên cánh rơm lòng nó yên này cái câu chuyện đó quý vị có thể hiểu là chuyện gì tôi có biết à, chuyện ma chuyện cười gì đó chuyện nhân văn chuyện triết học gì đúng tôi không màng đâu mà riêng tôi tôi thấy kỷ niệm này ngã bằng ngã sợ nó hay vậy đó này hay vậy đó khi mà mình gắn vào đó một cái gọi là cái sự gắn ép về một cái tôi và của tôi nó làm cái vấn đề trở nên nặng nề hơn Đấy, nặng nề hơn cho nên nếu có bị hỏi tôi là khi mà mình thấy mọi thứ là vô ngã rồi thì mình buông mình hết hứng thú mình không mình không có làm thì phải nói rõ tại quý vị có vấn đề bởi vì chỉ đầu tiên các vị không hiểu chữ vô ngã là gì thật ra nói vô ngã đây không phải là các vị làm học giáo lý rồi các vị mất đi cái tôi của mình mà học giáo lý để thấy rằng mình vốn không có cái đó buông cái ý niệm tôi mình có tôi để các vị bớt khổ các vị sống vui hơn ví dụ như cái chết mình tránh không có được mình học đạo không phải để mình cầu sống lâu mà mình cầu cái thái độ bình thản coi thường cái chết coi thường cái già coi thường cái bệnh chứ không có cái đạo nào mà dạy các vị đẻ ra mà không già già đẻ ra không bệnh đẻ ra không chết có không có đạo được kỳ cục chỉ có dạy thế này chấm dứt phiền não để không còn tái sanh từ đó không già không bệnh không chết thì có chứ còn đã mang cái thân này là phải gọi là gọi là phải xử cụ tiếng Việt Nam kêu xử cụ là phải giải quyết cho xong đó. ngay cả vị vô thượng bồ đề chánh thẳng cảnh giác hơn mà đã trót mang cái thân ba mai hảo tướng là cũng phải gánh cái thân nó đi đi cho hết cái cái, cái quãng đời đó. rồi đến cuối cùng mình kiếm cái chỗ nào được thì ngày mới xả bỏ mà trong thời gian mà chưa xả nó nặng muốn chết luôn vậy đó phải ăn uống tắm rửa phải đói khát nóng lạnh rồi bị bệnh này bệnh kia tùm lum mét, nhưng cái vấn đề người khác mình ở chỗ la ngày mang cái cái của nợ đó đi mà ngày không có khổ tâm với nó khổ thân thì ok à, hãy già thì có quyền bệnh có quyền rêm có quyền nhất có quyền mỏi có quyền nóng có quyền lạnh có quyền đói có quyền khác ok thích thì chiều nhưng mà tâm của các đấng như lai tâm của vị la hán nói chung thì vẫn vững dưng như là cánh nhạn ven trời như gió thổi qua lưới như là hạt cải đầu kiến Đấy. tâm nó không có dính vào cái cảnh đó. À, cho nên là mình hiểu ra lý vô ngã không phải là mình buông mất cái tôi mà là hiểu ra rằng vốn gì nó không có mà khi hiểu nó không có thì mình hành động bằng một ý thức vô ngã bị tha rồi nó sướng gấp triệu lần à, ok cho xin câu ít rồi câu cuối cùng nếu sướng mà khổ không có thật thì ác không có thật. rồi hiểu nếu mà cho rằng tất cả đều là giả như vậy thì mình không cần quan tâm thì ác đúng không có đúng vậy không dạ vừa đúng mà vừa sai vừa đúng mà là vừa sai đúng là sao có nghĩa là kể từ bây giờ trước cảnh khổ lòng không bất mãn bởi vì thấy nó là đồ giả mà trước cái cái quả lành vị ngọt lòng cũng không đắm đuối đó đó đó, đó là nói cái quả khổ đối với cái quả quả lầm quả bây giờ nói cái quả lầm với quả quả quả thiện bây giờ nói tới nhanh ngày xưa mình có lúc thì mình không biết thiện ác là gì sống như con thú sau đó mình biết đạo ba mớ mình ráng mình làm lành lánh ác làm là, là lánh ác hành thiện không để mà coi như là được ờ, để mà trốn khổ tìm vui bây giờ mình biết thêm một chuyện nữa là giàu khổ hay vui cũng đều là nổi trôi trong ba cội sáu đường à, ngũ thú lục đạo vẫn tiếp tục hành thiện nhưng để không còn thiện ác buồn vui còn trước đây là mình hành thiện để trốn khổ tìm vui đấy còn bây giờ thì là để không còn thiện ác buồn vui một chuyện nữa khi mình nói nó không có phải hiểu không có là sao không có cái thằng thiện không có cái thằng ác không có cái đứa sướng không có đứa khổ thì được nhưng mà cái thiện cái ác cái sướng cái khổ nó có thiệt chỉ có người khổ chứ không ai bị khổ chỉ có nguyên nhân tạo khổ chứ không có đứa nào tạo ra khổ chỉ có sự hết khổ chứ không có người thoát khổ chỉ có con đường giải thoát chỉ có sự hành trì con đường ấy chứ không có cái đứa nào tu hết nhớ cái đó không có người ở đây không? tuy nhiên cái chữ không đâu là đạo Phật đó không phải là nothing không phải nothing là không có mà đạo Phật là là là là là nobody không có ai đạo cái vô ngã nó là nobody chứ không phải là nothing nhớ nha nhớ nha mà ngày xưa mình không biết đạo mình nghĩ chúng sanh là somebody còn bây giờ mình nghĩ nó là something bạn nhớ bao nhiêu đó mọi ngày xưa mình nghĩ nó là somebody bây giờ nó là something nó một là một cái gì đó thôi chứ không phải là một ai đó và từ đó à, chỉ gọi là cái cái cái chữ không của đạo Phật đó là nobody chứ không phải là nothing không phải là không có gì cho nên bây giờ mình hỏi thiệt tâm thiện nó cũng chớp tắt sanh diệt tâm ác cũng chớp tắt sanh diệt rồi cái quả lành nó cũng chấp tắt sinh diệt mà quả khổ cũng chấp tắt sinh diệt nhưng xin hỏi nhỏ bà con một câu nếu sinh ra đời mà với các quả lành quá khứ dầu cái nó cũng cái gì cũng chớp tắt hết chấp tắt chấp tắt chấp tắt nhưng mà hết cái vui này nó chuyển qua cái vui khác mình dễ tu hơn mà sống nó dễ thở hơn đúng không còn bây giờ là mình sống bất thiện rồi sao sinh ra mình sẽ sinh ra với quả xấu quả xấu thì nó cũng chấp tắt nhưng mà mà nó chớp xong nó ra cái khác y chang những khổ nữa các bạn hiểu tôi nói không nó cũng chấp tắt nhưng mà cái đắng cay này nó tiếp nối cái đắng cay kia thì hình như nó không nên này mà trong khi đó cái thành quả thì nó cũng chấp tắt nhưng mà cái ngọt ngào này nó tiếp nối ngọt ngào kia đó, để mình có điều kiện mình tu tập để vẫn tốt hơn và sẵn đây tôi nói luôn hôm nay bà con có điều kiện để vào ngồi nghe giảng cái này cũng là quả lầm đó quả lành là sao Có bị phải là người khỏe mạnh phải là người không gặp những vấn đề nghiêm trọng bà con mới đủ cái điều kiện mà ngồi đây mà nghe tôi không nói là nghe tôi là là, là nghe ờ, đạo cao siêu tôi không dám nói vì tôi có tôi không dám nhận nhưng mà có cái này thì dám là muốn có thời gian để ngồi yên nghe một cái gì đó kể cả đó là một bản nhạc thì mình cũng phải là người có phước chỉ còn nó đau đớn quằn quại rồi giật gấu vá vai rồi nợ nần rồi giang hồ kiếm tìm tạc sơn vẽ bậy mã tấu dâu găm hâm dọ rồi vợ đẻ con đau rồi bố mẹ có vấn đề Ờ, rồi làm sáng ăn trưa làm trưa ăn chiều nó người thì nan y tuyệt chứng được covid covid tùm lum hết làm sao có việc có thể ngồi nghe hết bản nhạc đừng nói là một bài giảng cả tiếng đồng hồ nha này cho nên à, là ok không có người ác không người thiện không người sướng không người khổ mà chỉ toàn là tâm mà tâm sở chỉ có sắc pháp thôi đúng nhưng mà khi mà mình làm thiện thì những cái thứ tâm mà tâm sở và sắc pháp đó nó ít ra nó dễ chịu thôi tuy nó chấp tắt nhưng mà cái ngọt ngào này nó tiếp nó cái ngọt ngọt ngào kia mặc dù nó không có bệnh à, còn cái mà làm ác tiếp tục làm ác thì ba mốt nó cho cái quả xấu cũng chấp tắt chấp tắt thôi nhưng mà cái đắng cay này nó tiếp nối đắng cay kia ok chúc các vị một ngày vui và hẹn lại kỳ sau ừ. dạ chúng con xin tri ân sư dạ chúng con hẹn sư vào tuần sau ạ à. dạ. chào sư dạ, xin chào sư rồi xin chào mọi người dạ à, xin chào mọi người và hẹn mọi người vào tuần sau cảm ơn Kiên cảm ơn vui và cảm ơn mọi người dạ